một thế giới hư ảo thật ấm áp em xuất hiện khiến những băng giá đời anh bỗng dần tan đi cuộc đời anh đặt tên là muộn phiền nên làm sao dám bao mình may mắn được trọn vẹn cùng em ta phải xa em nước mắt em rơi vì những nguyên do cả một thế giới hư ảo nhưng thật ấm áp em xuất hiện không những bằng xa tôi anh bỗng dần tan đi